đây gắn lại hai con rồi bắt đầu căng lại ba loại nhóm kim canh lớp trước luôn đi rồi nhóm phím address số 4 rồi nhập mã barcode 888 enter bên 1 enter hai con lót sao xác nhận số 1 chọn 1 và xác nhận enter xong cái đầu MKCL này nó dở hơn đầu DS một cái chỗ là cái số địa chỉ mình xác định nó xe ra file theo, theo thứ tự từ 1 cho tới 8 nó không như cho nhảy cấp như bên kia bên kia nó chỉ xác cần xác định là cái mình xác nhận là ở vị trí nào đó thôi đây nó bắt buộc phải là xác định địa chỉ là theo kiểu là tiếng dần 1 2 chứ không có được là 1 3 như nãy mình thử nó sẽ báo lỗi rồi chỉ vậy thôi còn cái phần mà à, chỉnh góc hay là canh clip thì nó tương tự như cái kia nó có cho phép là chỉnh à, góc theo từng à, từng góc một có nghĩa là mình phải xe mình có cái tải nặng á, mình đi được sát góc một á, hay là mình đi, đi theo trục trục nghĩa là theo trục bánh xe đó chỉ chú ý hai cái đó thôi rồi để xong xong phần à, kết nối với con xe